có nhà cửa thì tôi cho cả hai chị em nó chứ tôi không muốn cho người con gái thì có được không vậy à, xin với này luật sư là cho tôi biết ý kiến và liệu như thế thì có tốn nhiều tiền lắm không đấy tôi lo là có tiền mà tốn tiền thì tôi già yếu rồi tôi không có nữa thì à, luật sư sẽ chỉ bảo cho tôi với Dạ vâng ạ, xin cảm ơn cô Nga và xin mời cô lắng nghe phần à, tư vấn của luật sư Trần Minh Hùng ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, cảm ơn MC. À, cảm chào cô Nga. Thì vấn đề của cô cũng không có gì là phải là lo lắng và phức tạp như cô suy nghĩ đâu. Về trước tiên là chúng tôi tư vấn cho cô như sau. À, về việc cô có tài sản à, là bất động sản tức là nhà đất cô được quyền à, cho bất cứ ai đó là quyền của cô không có ai được can thiệp hết à, hình thức cô cho đây thì cô có thể tặng cho hoặc là cô có thể lập di chúc lưu ý với cô là nếu cô làm tặng cho thì sẽ có hiệu lực ngay sau khi à, cơ quan nhà nước đã làm thủ tục đăng bổ sang tên cập nhật sang tên cho người được tặng cho và quyền của cô đã hết còn nếu cô lập di trúc thì di trúc chỉ có hiệu lực khi cô mất tức là quyền thừa kế đó chỉ phát sinh khi cô mất đi và di trúc chỉ có hiệu lực khi cô mất đi người đó mới được hưởng các cái giá trị à, cụ thể là các cái di sản đó cho nên à, theo như cô trình bày thì chúng tôi cho rằng là cô nên lập chi chúc thôi chứ khoan, khoan vội làm à, hợp đồng à, tặng cho sang cho những người khác bởi vì cô lập chi chúc thì để cho những người được chỉ định trong di chúc họ cũng phải có một cái nghĩa vụ đó là chăm sóc là à, nuôi dưỡng cô khi cô già là cô bệnh tật à, để đảm bảo các cái quyền lợi cho cô bởi vì cô là người chỉ định cho một ai đó được hưởng cái phần di sản thừa kế đó thì họ cũng phải có một cái phần trách nhiệm đó là chăm sóc cô nuôi dưỡng cô khi cô bệnh tật à, già yếu về à, thủ tục lập chi trúc và phí lập chi trúc thì phí lập chi trúc ờ, nó không bao nhiêu hết à, cô ạ hiện nay à, tại cơ quan nhà nước họ chỉ thu từ à, một trăm ngàn tới ba trăm ngàn đồng thôi và cô có thể lập chi trúc tại ban nhân dân xã nơi cô đang sinh sống hoặc là cô lên tại phòng công chứng tư công chứng nhà nước để làm thủ tục lập chi di trúc này à, về à, các cái nghĩa vụ mà khi người nhận di sản đó phải chịu đó là cô có thể lập di chúc cho cháu nội cháu ngoại và những người này đều không mất phí à, sau này họ nhận các cái quyền thừa kế các cái di sản này họ đều không phải đóng cái nghĩa vụ thuế đối với cơ quan nhà nước bởi vì họ vẫn nằm trong thuộc diện thừa kế tức là họ vẫn là cháu nội cháu ngoại của cô cho nên là họ được miễn các cái nghĩa vụ thuế còn nếu cô lập di chúc cho những người ngoài chẳng hạn như ngoài à, à con ruột này rồi ngoài à, cháu nội cháu ngoại này thì khi nhận thừa kế tức là nhận cái di sản mà cô để lại cho họ đó thì họ phải đóng 10 phần trăm à, trên à, à, giá trị tài sản đó tuy nhiên theo như cô trình bày thì cô chỉ cho cháu nội hoặc là cháu ngoài thôi thì là các cháu khi nhận di sản này họ đều không phải đóng các cái lệ phí cụ thể như là gọi là tặng cho đó hoặc là cái phí được nhận tặng cho nhận thừa kế đó thì không phải đóng các cái loại phí thuế này cho nên là cô cũng yên tâm trong vấn đề trường hợp này ạ. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah thế đó có thể rõ được chưa ạ dạ tôi uh, nghe thì tôi cũng đã sáng dạ ra và tôi sẽ làm theo những lời ờ, khuyên nhủ của luật sư và tôi rất cảm ơn luật sư cảm ơn uh, đài đã tôi kết nối và giải tỏa cái tư tưởng bởi vì tôi cứ lo lắng rằng con gái tôi đấy ra tôi rằng nếu mà cho cô ấy thì hết ít tiền và không mất tiền nếu mà cho cháu thì mất nhiều tiền lắm thì tôi cũng ngại và thực tình vâng tôi là tôi muốn cho hai đứa cháu chứ tôi không muốn cho cô con gái thì cô ấy không ngoan dạ. đấy thế thì dạ. tôi cũng rất là cảm ơn luật sư là để bây giờ tôi đã được tư tưởng tôi là thoải mái và tôi đã hiểu về pháp luật đấy Thế là dạ. cũng ờ, cảm ơn chương trình đã kết nối để tôi được gặp luật sư nhá. Dạ, dạ xin cảm ơn cô Nga đã kết nối với chương trình ạ. À. Xin chào tạm biệt vâng. cô ạ. Ừ. À, và tiếp theo sẽ là câu hỏi của chú Nghĩa ở Vũng Tàu gửi về cho chương trình. À, ông bà già tôi có 5 người con đã chia tài sản cho 5 người đồng đều và bà già tôi thì à, có một phần luôn rồi à, và ông già tôi đã mất rồi thì sau này phần của bà già tôi phải chia đều tiếp cho 5 người con hay là bà muốn chia theo ý bà cũng được ạ. Đây là câu hỏi của chú Nghĩa gửi về cho chương trình thưa luật sư. Dạ, cảm ơn MC Hồng Thanh. Dạ, xin chào chú Nghĩa. À, câu hỏi của chú thì à, chúng tôi à, trả lời như sau. À, bởi vì à, theo như chú trình bày thì có lẽ là à, mẹ mẹ đang còn sống phải không ạ? Một phần là mẹ của chú này là đang còn sống. Dạ. Thì à, về nguyên tắc thì tài sản của người đó thì người ta có quyền là à, cho bất cứ ai khi họ còn sống hoặc là họ có thể lập di chúc chỉ định cho một người nào đó được hưởng phần uh, di sản của mình khi mình mất thì trong trường hợp này nếu mẹ chỉ mất à, mẹ của chú mất không à, lập di trúc thì sẽ được chia đều cho các anh em trong gia đình mỗi người một phần bằng nhau như phần à, bào của mình tuy nhiên nếu mà khi còn sống mẹ của chú lập các di trúc có thể cho một trong những các anh em đó thì chỉ có những một trong các anh em đó sẽ được hưởng thừa kế theo di trúc đó mà thôi trừ những người hưởng thừa kế không phụ thuộc nội dung di trúc như là những người các anh em của bạn có những người như là à, chưa 18 tuổi hoặc là đã trên 18 tuổi rồi nhưng mà bị mất khả năng lao động tức là không có khả năng lao động thì họ mới được hưởng 2 phần 3 của một suất di sản thừa kế theo pháp luật à, đối với tài sản này mà thôi. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta cũng đã được à, lắng nghe những chia sẻ của quý vị à, khán thính giả gửi về cho chương trình cũng để phần nào thấy được câu chuyện thừa kế nghe qua tưởng chừng như đơn giản nhưng à, rõ ràng là nếu như chúng ta không có am hiểu những à, quy định của pháp luật thì có thể dẫn đến những vấn đề cũng hết sức là phức tạp. À, đôi khi đó không chỉ dừng lại ở những tranh cãi hay là những ờ, mâu thuẫn nhỏ mà còn có thể dẫn đến những xung đột rất nghiêm trọng và thậm chí là có thể dẫn đến cả những bi kịch rất đau lòng và xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây tranh chấp đất đai thừa kế là nguyên nhân sâu xa dẫn tới những bi kịch của nhiều gia đình đã có không ít những vụ án chỉ vì muốn giành đất đai thừa kế khiến những người ruột thịt xảy ra mâu thuẫn mà sát hại nhau để lại hậu quả đau lòng gây hoang mang cho xã hội trong những năm gần đây Tháng 9 năm 2019, dư luận hết sức kinh hoàng trước vụ thảm sát ở Đan Phượng, Hà Nội, xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ do tranh chấp đất đai thừa kế. Người anh đã lạnh lùng sát hại cả gia đình người em trai. Vụ thảm sát đã khiến 4 người tử vong, trong đó có một bé gái 1 tuổi. Trước đó cũng xảy ra những vụ án tương tự khi anh em ruột vì mâu thuẫn đất đai mà sát hại nhau, để lại những hậu quả gây ám ảnh. Như vụ việc của Nguyễn Văn Thơ, 42 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, tháng 9 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên bị cáo Thơ 12 năm tù về tội giết người mà nạn nhân là chính anh ruột của mình. Thơ và anh ruột trước đó thường xảy ra cãi nhau vì tranh chấp đất đai do cha mẹ để lại, dạ, dạ, từ đó dẫn đến những hành vi đau lòng. Xin mời quý vị khán thính giả cùng quay trở lại với chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp của truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM ngày hôm nay với à, chủ đề những à, vấn đề pháp lý liên quan đến chế định thừa kế của pháp luật Việt Nam. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng à, đã vừa nhận được một câu hỏi do quý vị khán thính giả gửi về chương trình. Alo. Dạ, à, xin chào cô. Chứ đừng hỏi là cô là cô Lộc đúng không ạ? Cảm ơn ạ. Dạ, em xin mời, em xin mời cô đặt câu hỏi về cho chương trình ạ dạ thôi dạ, cho em hỏi rằng là à, khi mà ba mẹ em còn còn sống á, thì à, đất đai thì à, lúc mà ờ, có tới giờ má em còn là đất đai vẫn bình thường đến khi ba mất năm chín mươi tám á thì à, ba không có để một cái giấy di chúc nào tại vì con cái anh định đó thì không ai cái gì để ba di chúc với tam khoảng mười mấy năm á thì bắt đầu còn mẹ thì cái năm sau đó mẹ không mẹ mất thì trong lúc đó khi mà mẹ mất ở nhà thì mẹ cũng có hỏi được có một lô đất thì những lô đất thì tung ra là điều uh, à, lên tổ lên sách phép nhưng mà cũng là con gái xin lỗi à, chị Lộc ơi chị có nghe dạ. rõ tín hiệu của chương trình hay không ạ à? dạ nghe rõ cô ạ dạ à, chị Lộc ơi hiện tại thì à, từ phía phim trường của chương trình lại không nghe được rõ lắm à, tín hiệu dạ. từ phía bên chị cho nên là chị có thể à, mình à, di chuyển qua một à, à, khu vực à, khác một chút xíu hoặc à, chị có đang đeo tai nghe hay không ạ dạ, dạ bởi vì là chương trình hiện đang à, thấy là tín hiệu của bên mình hơi bị nhiễu sóng đó chị Lộc ơi thì có gì cô để ra ngoài nói chuyện ở trong nhà không được có sống lắm dạ à, chị có thể tắt loa ngoài được không ạ dạ dạ rồi em ra dạ. đường rồi cô chị, dạ. chị tắt tắt loa ngoài đi để uh, tín hiệu có thể tốt hơn ạ dạ chị có dạ. thể nói lại một chút xíu cái uh, câu chuyện của mình được không ạ dạ Dạ. Tức là hiện tại là chương trình ghi nhận là chị uh, trường hợp của chị là bố chị qua đời năm 1998 phải không chị? dạ vâng cô dạ và sổ đỏ mà mà à, địa phương cấp cho mình á cho cho bố chị thì à, từ lúc chín năm chín chín ba phải không ạ dạ không cô dạ. là coi như là làm à, khi ba mất á thì à, ba cũng vẫn đứng tên lên cái lên, lên tên một cái sổ đó luôn à. thì đến khi um, ba mất mười mấy năm á thì đến khi mẹ mất thì mẹ mất á thì à, um, thì lúc đó chị về chị cũng có nói rằng là má ơi con khổ quá con ở thuê ở mướn má cho con miếng đất thì trong lúc đó má cũng có nói là con về con xây đi đất nó còn rộng con về con xây đi má cho con 5 mét dài 40 mét đó nhưng trong thời điểm đó thì không thì bắt đầu chị không có tiền nó thật sự ra là không có tiền đến khi mẹ mất được 2 năm á thì thằng cháu nội có nghĩa là con của ông anh thứ tư à, tự nhiên nó về là coi như là nó chiếm hết toàn bộ đất đai trong tài sản sổ sổ sạch hết luôn coi như là là coi như là sổ sách là coi như là cháu nó lên hoàn toàn là tên đứng lên trên đó thì dạ. lúc đó thì tức là về cháu nội của cháu nội. ba mẹ chị dạ à, đúng rồi đã về rồi. và chuyển tất cả đất đai nhà cửa đất sang tên của cháu nội của ba mẹ chị phải không ạ dạ đúng rồi ạ dạ. rồi à, đến khi uh, chị về chị dỗ ba thì cháu nó mới đuổi cô ra khỏi nhà thì bây giờ xin anh à, chị cũng xin hỏi luật sư là bây giờ là trong lúc đó thì chị ở nhà thì chị không có miếng đất nào mà lúc đó bà chị thì cũng có một lô một lô đất bây giờ hiện giờ cũng đã ra chỗ đỏ mà trong lúc cho thì mẹ gọi là cho miệng thôi chứ còn đi lên tự lên cửa đỏ thôi chứ mình hoàn toàn là chị cũng không biết mà mẹ cho đến khi về thì thấy là em cũng có nhà, nhà đất mà chị cũng có nhà đất mà trong lúc đó là em thì ở trong thành phố thì ở nhà thuê nhà mướn đó mà về thì cháu nội lại đuổi ra khỏi nhà cho nên dạ. chị cũng ức rồi dạ. cũng uh, là ức chế vậy là chương trình có thể nắm được cái uh, câu chuyện của uh, chị Lộc rồi à. và uh, xin hỏi luật sư ờ, Trần Minh Hùng có cần thêm những uh, thông tin gì uh, nên là về chị... vấn đề này không ạ em chị xin hỏi em rằng là bây giờ nếu mà chị về chị uh, làm làm giấy tờ bây giờ chị uh, để cho chị uh, xin một miếng đất để dạ. cho chị ở thì bây giờ chị có thể có làm được không Luật sư Trần Minh Hùng đã nắm được uh, vấn đề câu chuyện của chị Lộc và xin mời chị nghe thông tin tư vấn từ luật sư chị nhé. À, dạ. Xin lỗi là chị là con ruột hay là con dâu ạ? À? Dạ, em là con ruột ạ. À. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn uh, câu hỏi của chị Lộc. Chúng tôi đã nghe rất rõ câu hỏi của chị rồi ạ. À, dạ. Vấn đề của chị thì chúng tôi trả lời cho chị như sau. À, theo dạ. như quy định của pháp luật thừa kế thì khi uh, cha mẹ mất tức là người để lại di sản chết thì phần di sản này sẽ được chia theo như quy định của thừa kế tức là thừa dạ. kế theo pháp luật thừa kế theo pháp luật thì hàng thừa kế thứ nhất bao gồm những ai tức là cha mẹ của người để lại di sản dạ. à, rồi à, các con con à, chung con riêng hoặc là con nuôi dạ. vợ dạ. chồng như vậy hàng thừa kế thứ nhất trong trường hợp này của cha mẹ chỉ là các con tức là các anh em gia đình gì đó mỗi người được hưởng một phần bằng nhau đối với phần di sản mà do cha mẹ của chị để lại dạ. trong trường hợp này à, một số những đồng thực tế tức là các một số anh em của chị đấy và một người cháu đã từ thực hiện là phân chia và làm ra giấy chứng nhận tức là làm ra sổ đỏ sổ hồng riêng cho mình thì đây là một yeah. Dạ. hành vi vi phạm pháp luật bởi vì chỉ là người một trong những đồng thừa kế chỉ được hưởng yeah. một dạ. phần bằng nhau với các anh em khác mà họ yeah. lại dạ. không chia cho chị thì đây là hành vi vi phạm mà chúng tôi cũng không biết tại sao lại các cơ quan địa phương lại có thể làm sổ làm ra giấy chứng nhận cho những người này là sai thì trong trường hợp này chúng tôi hướng dẫn cho chị như sau chỉ nên khởi kiện ra tòa án à, có dạ. thẩm quyền cụ thể đây là tòa án nhân dân tỉnh nơi có bất động sản đó nơi có nhà đất đó đấy để yêu cầu tòa án là hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người cháu và cho những người anh em của chị mà không được sự đồng ý của chị yêu cầu thứ hai là chị yêu cầu tòa án là chia thừa kế là nhà đất của cha mẹ chị để lại cho mỗi người một phần bằng nhau lưu ý với chị rằng là à, thời hiệu khởi kiện và thừa kế nó tới 30 năm mà trong trường hợp này thì cha mẹ chị mới mất từ năm 98 mẹ chị thì mất sau này cho nên thời hiệu khởi kiện của chị nó vẫn còn cho nên chị dạ. vẫn được yên tâm để khởi kiện ra tòa án yêu cầu những vấn đề này đồng thời chúng tôi cũng tư vấn thêm rằng là việc cha mẹ cho à, theo như chị trình bày có thể là bằng miền thì à, về tặng cho nhà đất bằng miền thì pháp luật không thừa nhận mà phải được tặng cho bằng văn bản và việc tặng cho dạ. đó phải được công chứng chứng thực được chính quyền địa phương xác nhận thì mới có giá trị pháp lý cho nên nếu các anh em hay ai nói có tặng cho thì phải có văn bản tặng cho có được công chứng chứng thực thì mới có giá trị còn nếu mà nói bằng miệng hoặc là bằng tay không thì chị cũng có thể yêu cầu hủy việc tặng cho đó yeah. Dạ. về việc mà thời hiệu khởi kiện để hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là nó chỉ có một năm thôi kể từ thời điểm mình phát hiện cái việc đó cho nên nếu chị phát hiện người đó đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chị nên khởi kiện ngay không nên để lâu bởi vì quá một năm kể từ thời điểm chỉ biết thì nó sẽ hết thời hiệu trong vấn đề hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó tuy nhiên cái quyền khởi kiện về thừa kế của chị là 30 năm cho nên nó vẫn đảm bảo cho chị thì không biết là qua cái vấn đề chúng tôi tư vấn đó thì chị đã nắm rõ chưa nếu còn vấn đề gì thắc mắc thì có thể là hỏi thêm dạ với lại em cũng xin hỏi à, luật sư rằng là khi mà má em đứng lên cho bà chị và tất cả à, ông anh và em thì ông anh ấy thì cũng bán một lô rồi thì bà chị thì bây giờ hiện cũng làm lên tất cả sổ đỏ thì bây giờ ừ, trong lúc đó chỉ cho miệng thôi chứ mà không có ai tiến nhận thì bây giờ nếu mà em làm đơn đi thư kiện ra thì bây giờ có thu hết lại để chia ra đồng đều không luật sư vâng à, theo như chị trình bày thì do là mẹ chỉ cho thì nhưng dạ. mà đây là tài sản này là tài sản chung của cha mẹ chị cho nên là việc nếu cha chị mất trước đó mẹ chị muốn dạ. cho thì cũng phải được khai thừa kế tức là khai nhận di sản thừa kế và được các đồng thừa kế tức là các anh em gia đình chị đồng ý ký tên là ra tên à, cho mẹ chị thì mẹ chị mới được toàn quyền định đoạt và cho được còn nếu cái phần thừa kế đó của cha chị vẫn chưa khai nhận vẫn chưa chia mà mẹ chị bật mình tự định đoạt tự cho thì cũng không đúng pháp luật và vấn đề thứ hai chúng tôi nhắc lại là việc tặng cho chị bằng miệng thì pháp luật không thừa nhận cho nên chị vẫn có thể kiện và có quyền để yêu cầu cơ quan nhà nước cụ thể là tòa án hủy các giấy chứng nhận vì đã cấp không đúng theo như quy định của pháp luật và yêu cầu chia lại từ đầu à dạ dạ cho nên rằng là cho nên em cũng cảm ơn minh luật sư nếu mà à, nếu mà em chưa kiện như vậy thì cấp lại giấy tờ là em về em tích lục lại hết từ đầu hả luật sư Dạ, vâng, về thủ tục khởi kiện chia thừa kế thì chị chỉ cần uh, cung cấp như là chứng từ của cha mẹ chị, giấy chứng từ rồi chứng minh chỉ là giấy là con bằng như là dạ. giấy khai sinh hoặc là hộ khẩu rồi chứng minh nhân dạ. hộ khẩu của chị thôi còn về các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp dạ. cho các anh em hoặc là cho những người cháu thì chỉ có thể liên hệ ủy ban nhân dân huyện nơi đã dạ. cấp giấy chứng nhận đó và xin tích lục à, chỉ yêu cầu là chúng tôi cần tích lục các giấy tờ này để khởi kiện chia thừa kế bởi vì khi cấp giấy chứng nhận cho những người này không được sự đồng ý của tôi và các các đồng thừa kế thì các cơ dạ. quan này họ sẽ uh, cung cấp cho chị ạ. Dạ, thưa em thưa. Dạ. Xin được uh, cảm ơn uh, chị Lộc vì đã uh, kết nối với chương trình và hy vọng rằng uh, phần tư vấn vừa rồi của luật sư Trần Minh đã giúp chị có thể tháo gỡ phần nào được vấn đề mà chị đang gặp phải. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được gửi đến luật sư Trần Minh Hùng câu hỏi của một thành viên mạng xã hội có tên là Sang Hu. Xin chào luật sư, bố mẹ tôi mất được 7 năm. À, nay tôi làm thủ tục nhận thừa kế thì phòng công chứng hướng dẫn phải có một số giấy tờ, trong đó có giấy kết hôn của bố mẹ đã mất của tôi. Do sổ hộ khẩu đã làm mới và không còn tên của bố mẹ cho nên là việc xin cấp lại giấy kết hôn bị gặp trục trặc. Vậy thì xin luật sư cho tôi biết là giấy kết hôn của bố mẹ đã mất của tôi có cần thiết hay không? Và nếu như tôi không lấy được giấy này thì giải quyết như thế nào ạ? À, vâng, à, xin à, cảm ơn vị thính giả đã gửi tới câu hỏi chúng tôi. Vấn đề này chúng tôi trả lời như sau. Về vấn đề này thì nó cũng không khó mà việc à, công chứng yêu cầu vậy thì cũng chúng tôi cho rằng là chưa chưa hợp và chưa đầy đủ và chưa đảm bảo được cái quyền lợi cho bạn cụ thể như là pháp luật Việt Nam quy định rằng là à, hôn nhân thực tế tức là hôn nhân thực tế là gì à, cha mẹ của mình à, sinh sống với nhau từ năm 1987 trở về trước thì pháp luật Việt Nam mình thừa nhận đó là hôn nhân thực tế khi khai nhận di sản thừa kế bạn chỉ cần chứng minh là cha mẹ mình à, có quan hệ hôn nhân thực tế bằng các chứng cứ sau thứ nhất bạn có thể là cung cấp các cái giấy khai sinh giấy khai sinh của anh em gia đình bạn có chỉ cần có một trong các anh em có giấy khai sinh sinh năm 1987 trở về trước thì các phòng công chứng, văn phòng công chứng họ sẽ chấp nhận vấn đề khai nhận di sản thừa kế này. Cái vấn đề thứ hai đó là nếu bạn nói rằng là hộ khẩu của bạn hiện nay đã làm lại mới cho nên là không có cái mối quan hệ với trụ hồ cha mẹ chị thì vấn đề này cũng không khó. bạn liên hệ ờ, cơ quan công an à, huyện quận nơi bạn sinh sống nơi mình có hộ khẩu trước đó đó để xin tích dục lại hộ khẩu trước đây ờ, cái hộ khẩu mà khi cha mẹ của bạn còn sống đấy thì các cơ quan công an này họ sẽ trích được hộ khẩu này cho mình và trong hộ khẩu họ sẽ có tên cha mẹ chị và có ghi tên là à, vợ chồng à, thì khi có đầy đủ hai bằng một trong hai bằng chứng này à, thì các văn phòng công chứng à, các phòng công chứng họ sẽ chấp nhận à, khai di sản thừa kế cho bạn ạ. Dạ vâng ạ, như vậy là à, về thủ tục à, giấy chứng nhận kết hôn thì sẽ không có nhất thiết là phải à, cần thiết và mình sẽ có nhiều cách khác để có thể chứng minh được à, trong vấn đề này phải không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ xin cảm ơn luật sư. À, kính thưa quý vị khán thính giả thân mến và chương trình à, tư vấn luật à, sáng nay trực tiếp với chủ đề thừa kế thì hiện tại chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi những câu hỏi của quý vị gửi về cho chương trình do đó chương trình sẽ um, quyết định là kéo dài thời lượng phát sóng trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam à, trên mạng xã hội 91.com.vn trên fanpage truyền hình Quốc hội Việt Nam. Còn trên à, nền tảng 365 FM thì chúng tôi rất tiếc phải nói lời chào và tạm biệt quý vị vào lúc 10 giờ. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trên các nền tảng khác như là à, kênh truyền hình cũng như là mạng xã hội. Và chúng tôi xin được tiếp tục chương trình ngày hôm nay với câu hỏi được gửi từ bạn Cường KK, một uh, khán thính giả từ uh, mạng xã hội giao thông gửi về cho chương trình. Xin chào luật sư, nhà em có một mảnh đất của bố mẹ mua nhưng đứng tên anh trai giờ bố mẹ em muốn chuyển tên mảnh đất đấy cho hai anh em sổ đỏ đấy thì đứng tên anh trai trước khi anh lập gia đình à, bố mẹ em thì không muốn cho tên con dâu trên sổ đỏ mà chỉ có hai anh, anh em em thôi thì luật sư cho hỏi là thủ tục làm đồng sở hữu sổ đỏ sẽ gồm những giấy tờ gì em xin cảm ơn ạ vâng cảm ơn uh, à, bản cường là gửi tới à, câu hỏi tới chúng tôi vấn đề của bản chúng tôi à, trả lời như sau À, thứ nhất là về vấn đề là bố mẹ có nhờ một người anh trai đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này thì để đảm bảo cái quyền lợi cho mình thì theo à, chúng tôi thì bạn nên yêu nhờ bố mẹ bạn là nhờ anh trai phải làm tới xác nhận là vấn đề này mình chỉ đứng tên dùm thôi à, về vấn đề thứ hai là tài sản này đứng trước khi uh, kết hôn thì đây là tài ờ, nếu về mặt pháp lý thì đây là tài sản riêng của anh trai không liên quan gì tới người uh, chỉ dâu đó bởi vì tài sản hình thành trước khi kết hôn cho nên vấn đề này mình cũng không quá phải lo lắng về thủ tục để làm à, giấy đứng đồng sở hữu thì bạn cần à, liên hệ ủy ban nhân dân à, quận huyện nơi có bất động sản đó nộp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi chứng minh nhân dân hộ khẩu của các anh em giấy khai sinh và làm thủ tục có thể là chuyển nhượng hoặc là tặng cho một phần người anh trai này làm thủ tục chuyển nhượng hoặc tặng cho một phần À, cho hai hai bạn tức là cho các anh em còn lại nếu có thể nhiều hơn nữa uh, ra phòng công chứng làm thủ tục tặng cho sau khi tặng cho một phần này thì bạn chỉ cần nộp uh, hợp đồng tặng cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng minh nhân dân hộ khẩu và giấy khai sinh của các anh em vào ủy ban nhân dân quận huyện thì các cơ quan này họ sẽ cập nhật hoặc là có thể cấp đổi giấy chứng nhận cho các anh em là đứng đồng sở hữu. Dạ, xin được cảm ơn luật sư. Kính thưa quý vị khán thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình à, tư vấn pháp luật trực tiếp được phát sóng trên à, kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM. Và tổng đài của chúng tôi để tiếp nhận câu hỏi của quý vị vẫn là hai số điện thoại quen thuộc 0826 365 365 và 0827 365 365. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể à, tương tác trực tiếp với chúng tôi bằng cách để lại bình luận dưới phần livestream của chương trình ở fanpage truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhưng hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật ở nước ta diễn ra khá phổ biến do người dân chưa hiểu đúng, hiểu đủ những quy định của pháp luật. Nhiều văn bản pháp luật sau khi ban hành phải hủy bỏ vì không phù hợp với thực tế cuộc sống việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức biện pháp phù hợp. Từ thực tế đó, truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM thực hiện chương trình tư vấn pháp luật. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam 365 FM, trực tuyến trên website quốc hội TV trực tuyến trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn và TV 365 FM. Tổng đài đăng ký giao lưu chương trình 0826 365 365 và 0827 365 365. Mời quý vị quay trở lại với chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp và ngay bây giờ chúng tôi xin được kết nối với uh, chú Bình. Một vị khách thính giả đã gọi về cho chương trình. Xin chào chú Bình ạ. À. Và xin mời dạ, chú là câu hỏi cho luật sư Trần Minh Hùng. Dạ, chương trình ờ, xin chào ờ, đài và xin chào luật sư. Dạ, vâng. tôi, ờ, tôi có một căn nhà đấy. Bây giờ tôi muốn làm di chúc cho hai cháu. Tức là tôi chỉ có hai hai hai đứa con thôi. Dạ. Và cái trong cái hộ khẩu này cũng chỉ có tôi và hai đứa con thôi. Vâng. Nhưng mà tôi có một người vợ sau này nhưng mà nhưng mà cũng mới lấy sau này thôi. Dạ. Nhưng mà cũng không có tên trong hộ khẩu. Dạ. Dạ. Luật sư cho cho biết cái cách làm như nào. dạ vâng ạ tức là tình huống của ờ, chú bình là chú hỏi là chú có một căn nhà đúng không ạ và chú muốn để dạ. lại căn nhà này cho hai người con của mình ừ, à, và không có liên quan đến người vợ sau này của chú phải không ạ đúng rồi, đúng dạ đó là tình huống của chú bình đặt ra vâng ờ, xin chào ờ, chú bình câu dạ, hỏi của chú câu hỏi của chú thì chúng tôi trả lời như sau Ờ, trước tiên là chúng tôi ờ, muốn ờ, cho chú biết rằng là việc tài sản của mình mình muốn tặng cho ai lập di chúc cho ai là quyền của mình và không có ai được uh, quyền can thiệp trong trường hợp của chú theo như chú trình bày thì chú muốn lập di chúc và để lại di sản này cho hai cháu của mình phải không ạ đúng rồi vâng thì đây là quyền của mình và pháp luật cũng cho phép và công nhận uh, và chú có quyền lập di chúc này để cho các cháu tuy nhiên uh, chúng tôi cũng lưu ý cho chú một vấn đề đó là à, những người à, thuộc à, quyền à, sau họ vẫn được à, hưởng một phần thừa kế của chú mà không nhất thiết là không phụ thuộc vào di chúc của chú tức là cho dù chú lập di chúc cho ai á thì họ vẫn được hưởng 2 phần ba của một suất thừa kế của di sản của chú để lại mà không phụ thuộc vào di chúc cụ thể như là cha mẹ của chú này rồi uh, vợ chú này rồi các các con của chú các con mà những người con chưa 18 tuổi này rồi những người con trên 18 tuổi nhưng mà mất năng lực hành vi dân sự đấy thì họ vẫn được hưởng 2 phần 3 của một suất thừa kế mà không phụ thuộc vào di chúc tức là sau khi đã à, chú lập di chúc cho hai cháu rồi thì những người này họ vẫn được 2 phần 3 của một suất thừa kế đó không biết là chú có hiểu được 2 phần 3 của một suất thừa kế này đây là một cái vấn đề thuật ngữ về mặt pháp lý nó cũng hơi khó tuy nhiên là chúng tôi cũng tư vấn để cho chú hiểu như vậy à, còn trường hợp nếu chú cho rằng là chú không muốn kể cả 2 phần 3 của một suất thừa kế này cho cha mẹ chú hoặc là à, người vợ của chú đấy thì theo chúng tôi nếu mà con chú đã trên 18 tuổi thì chú có thể làm hợp đồng tặng cho cái nhà đất này cho hai cháu của chú đứng đồng sở hữu Đấy. Tuy nhiên chúng tôi cũng muốn nói đây là việc tặng cho nếu tặng cho thì nó sẽ có hiệu lực ngay khi ờ, đăng bổ sang tên ngay khi sang tên cho các cháu và chú đã hết quyền đối với nhà đất này còn nếu chú lập di chúc thì nó chỉ có hiệu lực ờ, nó chỉ phát sinh quyền thừa kế khi chú mất ạ dạ chú Bình à, đã rõ được phần tư vấn của luật sư chưa tại, vậy hiện tại tôi làm di chúc hiện tại tôi làm di chúc cho hai cháu thì hai cháu nó có được quyền đúng không dạ đúng rồi ạ tuy nhiên là à, như người vợ như à, chú trình bày là chú vẫn còn một người vợ hợp pháp thì người này vẫn được hưởng 2 phần ba của một suất thừa kế tức là đối với cái phần di sản mà chú để lại ạ không nhưng mà cái người vợ này tôi cưới sau này nó không liên quan gì tới cái nhà đất mà dạ, tức À, chú Bình uh, cho Hồng Thanh được hỏi thêm một chút là người vợ sau này của chú Bình là có đăng ký kết hôn hay không ạ? Có đăng ký nhưng mà là không có trong hộ khẩu. Mà sau sau này chúng tôi đất có nhà từ lâu rồi sau này mới, mới lấy, lấy thôi. Dạ, vừa hiểu rồi chúng tôi hiểu câu hỏi của chú. Tuy nhiên là uh, đây không phải là tài sản của vợ chú, không phải mà đây là những người được hưởng di sản của người để lại không phụ thuộc vào di chúc thì trong đó là có vợ chú nó không liên quan tới hộ khẩu một người có trong hộ khẩu hay là à, có hộ khẩu nó không liên quan tới vấn đề là thừa kế mà nó chỉ phải nó phải thuộc diện thừa kế thì mới được hưởng thì trong trường hợp này là vợ chú cô ấy được à, được à, hưởng 2 phần 3 của một suất thừa kế theo pháp luật mà không phụ thuộc vào chú lập di trúc không cho cô ta thì cô ta vẫn được tại vì đây là pháp luật quy định rồi pháp luật đã quy định như thế đây là một chế định mình phải chắc... vẫn vẫn được hưởng cái gì dạ đúng rồi nhưng mà hưởng ít hơn à 2 phần 3 thôi nè à. Ờ, cảm ơn dạ dạ vâng ạ xin được cảm ơn uh, câu hỏi của chú Bình ạ và sau đây chúng tôi sẽ ờ, đọc câu hỏi của quý vị thính giả có số điện thoại đuôi là 2325 gửi về cho chương trình. À, xin chào chương trình, tôi xin được hỏi vấn đề như sau bố mẹ tôi đã mất hết tôi có à, nhà có hai chị em gái nhưng chị gái đi lấy chồng và không sống ở đó hơn 40 năm nay rồi giờ cái nhà đó tôi có phải chia cho chị gái của mình hay không vì bố mẹ không để di chúc thừa kế gì cả tôi muốn chia cho người đó à, chăm tôi tôi muốn chia cho người nào đó sẽ chăm tôi khi tôi về già thì có được hay không ạ cảm ơn em MC Hồng Thanh à, cảm ơn à, quý thính giả đã gửi câu hỏi tới chúng tôi vấn đề này chúng tôi trả lời như sau Ờ, khi cha mẹ ờ, chỉ mất để lại di sản mà không có di chúc tức là di sản này sẽ được chia theo như quy định của pháp luật tức là chia theo thừa kế pháp luật chia theo thừa kế pháp luật thì à, chỉ của bạn cũng được hưởng một phần và bạn cũng được hưởng một phần mỗi người được một phần bằng nhau do vậy mà à, chỉ cho rằng là chỉ được toàn quyền định đoạt hết trong vấn đề này thì là pháp luật không cho phép nếu ờ, người chỉ của bạn đồng ý tặng cho hoặc là từ chối di sản thì bạn mới được toàn quyền định đoạt đối với di sản này à, tuy nhiên theo như bản trình bày thì bản là người ở trong uh, nhà đất này và bản quản lý di sản này thì khi giải quyết các cái tranh chấp nếu có tranh chấp thì cơ quan nhà nước họ sẽ giải quyết và đảm bảo cho chị được một thêm một suất suất tức là nhiều hơn uh, gấp đôi đối với người chị của của chị còn uh, theo như bản trình bày là người uh, chị này đã đi lấy chồng 40 năm thì uh, chúng tôi không biết là uh, cha mẹ chị mất đã được bao nhiêu năm nếu cha mẹ chị mất đã được 40 năm thì thời hiệu khởi kiện về thừa kế nó đã hết người người chỉ này không được quyền khởi kiện để chia thừa kế nữa tuy nhiên chỉ theo quy định của pháp luật hiện hành thì chỉ cũng không được liên hệ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này mà chỉ chỉ là quản lý sử dụng và ở trên mảnh đất này thôi à, do vậy để được cấp giấy chứng nhận đã cho chị thì vẫn phải được sự đồng ý của người chị này hoặc nhờ người chị này ký văn bản từ chối di sản sau khi làm xong các thủ tục như khai nhận di sản thừa kế hoặc là có tờ từ chối của người chị bạn cũng vẫn phải tiếp tục khai nhận di sản thừa kế để ra giấy chứng nhận đứng tên chị thì chị mới có thể là làm di chúc để uh, định là sau khi chị mất thì những người nào được hưởng cái phần di sản này ạ. Dạ, xin được cảm ơn à, luật sư Trần Minh Hùng. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi của thính giả có số điện thoại cuối là 2935. Cô này có một thửa đất mua vào năm 1995. Đến năm 2002 thì làm à, quyền sử dụng đất đứng tên con trai lúc đó chưa lấy vợ. Đến năm 2007 thì à, con trai lập gia đình và có hai cháu. Con trai mất năm 2017 do lao động. À, giờ muốn cho thửa đất đó lại cho con gái ruột của cô thì có được hay không? Hoặc là muốn chuyển tên thửa đất đó lại tên của cô thì có được hay không ạ? Vâng, à, xin cảm ơn cô đã gửi câu hỏi tới chúng tôi. Vấn đề này chúng tôi trả lời như sau uh, do cô trình bày rằng là cô có mua nhưng mà để cho con trai đứng tên thì chúng tôi không biết rằng là việc mua này nhờ con trai đứng tên có văn bản không và có người làm chứng không người con trai có ký tên vào văn bản đó không nếu có người con trai có ký tên vào văn bản có người làm chứng uh, rõ ràng có chứng cứ hợp pháp thì uh, cô mới có thể là khởi kiện ra tòa án để yêu cầu hủy việc cấp giấy chứng nhận à, quyền sử dụng đất này cho con trai cô và để hoàn lại cho cô quyền sử dụng đất này à, còn nếu mà cô không có mà việc tặng cho thỏa thuận này chỉ bằng miệng thì rất là khó và cơ quan nhà nước hầu như không chấp nhận vấn đề này như vậy để được trả lại cho cô phần quyền sử dụng đất này thì phải được sự đồng ý của các đồng thừa kế hàng thứ nhất của con trai của của cô tức là vợ này các con thì cô mới có thể là à, cấp lại giấy chứng nhận hoặc là yêu cầu cơ quan nhà nước hủy giấy chứng nhận này để cấp lại cho cô còn nếu họ không đồng ý thì cô chỉ có thể là à, khởi kiện ra tòa án để yêu cầu tòa án chia thừa kế theo pháp luật cái phần quyền sử dụng đất này là bao gồm là à, cha mẹ của con trai tức là cô rồi con vợ mỗi người được một phần bằng nhau thôi ạ dạ vâng ạ và tiếp theo là câu hỏi từ một thành viên mạng xã hội có tên là Tuấn Phạm à, câu hỏi có nội dung như sau cha mẹ tôi mất không để lại à, di chúc và tài sản hiện có là một căn nhà à, cha mẹ tôi có 6 người con và 4 người thì ở nước ngoài hiện người anh ở tại Việt Nam đã khởi kiện tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vấn đề người anh lớn khai tuổi sai khi qua Mỹ so với giấy khai sinh ở Việt Nam và người anh kế thì mất ở Mỹ với chứng tử sai tháng so với giấy khai sinh à, vậy thì khi ra tòa thì giải quyết ra sao cho trường hợp này xin luật sư à, trả lời giúp khi à, người khởi kiện à, có khởi kiện vấn đề này à, cảm ơn bạn Tuấn Phạm vấn đề của bạn chúng tôi à, trả lời như sau về vấn đề giấy khai sinh à, hoặc là giấy chứng từ à, khác ngày tháng hoặc là tuổi thì vấn đề này không khó hiện nay ở Việt Nam thì à, có nhiều người đi định cư và có thay đổi họ tên và thậm chí sai sót về tuổi thì mình có thể tới cơ quan à, à nước sở tại tức là nước mình đang sinh sống đó tại thời điểm khi mình sang đó sinh sống và làm thay đổi họ tên à, thay có thể là sai lệch về ngày tháng thì mình có thể nhờ các cơ quan này xác nhận cho mình về vấn đề khi mình tới các cơ quan đó để làm thay đổi họ tên thì họ sẽ xác nhận cho mình ngoài ra mình có thể trích lục uh, các giấy tờ như là khai sinh uh, các tờ